Hôm nay anh sẽ cho em thấy à, đại gia tập gym nó ra sao Một buổi tập rất là đẳng cấp và rất là đắt tiền Em đi xe máy cũng nghèo nữa Tao nói là buổi tập của đại gia mà Ừ, nó khác ha Này là gì? Intra workout Bình thường em đi ra phòng gym mà nó chỉ có ăn khoai lang, ăn trứng luộc, rồi tập không à, uống nước lọc không đó Cái đó phải phòng gym ông nội ơi Ui cái đó phải phòng gym đúng không cái đó phòng tả à ừ, phòng tạ đúng không phòng tà vô tình không hát được chứ là phòng gym vô tình ừ. không hay intra hoặc cao cũng là nhánh rồ luôn à. <laughs> cái dòng này uống lúc trong tập và hoặc là sao tập cũng được okay. tức là cái này nó nó là cấp cứu năng lượng trong cái giai đoạn đang bị tụt năng lượng bị gì đó tụt đường say sẩm trong mặt hay là xỉu gì đó tập yếu đuối gì đó ăn không ăn sáng ăn cơm cơm trưa gì được gì đó thì chúng ta phải uống cái dòng intra này cái dòng intra này á, là một cái dòng dành cho những người có tiền và có tầm ví dụ không có tiền mà người ta vẫn kiếm tiền để mua thì sao thì cái đó là có, được không được thì cái đó là có tiền và có tầm rồi ừ. tầm ở đây là gì là cái nhận thức là cái tư duy không có những người cái nhận thức cái tư duy nó không qua khỏi cọng cỏ đó à! người ta nói là này chơi thuốc ừ. à, Hả? khó lý giải lắm em nó cầm hũ chà bá này nó mình chơi thuốc ôi trời ơi <laughs> tại vì nó không hiểu thế nào là thuốc chính xác chứ bây giờ em nghĩ coi giờ à, với với cái cd người việt nam á mà bây giờ anh nói chuyện nha hồi nãy em uống 50 ngàn rồi cái muỗng này chắc cũng, cũng phải trên 50 nữa wow. mà cứ coi mẹo vào 50 đi thì trăm ngàn rồi đó dám bỏ không dám bỏ không nope tập gym có 200 ngàn tháng dám bỏ 100 ngàn ra, ra để uống trong buổi tập thôi và trước buổi tập thôi sau buổi tập chưa tính nó khó lắm khó lắm bởi vậy cái này ở bên mấy, mấy, mấy mỹ miết đồ bỏ đồ cái đồ cái đồ này da đen nó uống được mà à. trời đất ơi da đen ở bệnh là thu nhập da đen ở bệnh nó rộng lắm nha các bạn mình nói phải đụng chạm màu da yeah. Dạ. nhưng mà da đen ở bệnh tỷ phú cũng có đó nhưng mà đa phần là người lao động cũng có nhưng mà người ta đến phòng gym người ta vẫn mấy thằng nào mà nó mê thể thao nó vẫn chơi được cái này thà nó bỏ tiền rent tiền nhà nó ít ít lại nó không rent nhà tới ngàn đô một tháng rent nhà 300, 400 để dành tiền lại nó tập gym để tướng da đen bự rồi trời ơi màu da đen lên hình nó bự đó đấy là do mọi người còn chưa coi trọng cái sức khỏe và cái body của mình thôi ví dụ như em thì em bỏ một ít tiền bỏ ừ, bỏ, bỏ bớt mua sắm đi bớt các thứ đi em mà tuổi ừ em là tuổi trẻ nó khác bây giờ em nhìn vô bản thành phần này nè quả trà đậu chưa thằng này nó y nó nó cũng có nó cũng nó cũng có điện giải luôn nó trùng lại cái địa giải với thằng kia mà nói chung á thành phần của thằng này á thì thôi mày ngồi mà nói trong buổi học là nói không Nhiều nổi luôn á cái thành phần này mà anh ngồi anh dạy lớp tôi th hoặc là academy là phải dạy 10 tiết hả 10 tiết trời nó cười nó khó lắm ừ. cứ cứ tạm hiểu là trong đây nó có đường và nó có bca nó có những chất điện giải khác nó có vitamin nó từ lưa luôn nó thuộc dạng ông cấu nội in trao cao luôn có đường là nó tạo vị ngọt đúng không cái vị ngọt đường là đương nhiên đúng không nhưng mà không phải cái gì ngọt cũng là đường cái này là cái rồ bây giờ nó mới có chuyện để nói nè cái này là cái rồ cái này là cái intra ờ. cái rồ này là nhiêu hai chục liều intra cũng hai chục liều ừ. nhưng mà nhìn cái hũ nè ba nó khác nhau hả nó khác cái rồ là cái nó sẽ chiếm cái thể tích nhiều nhất nên nó sẽ bự nhất mà bây giờ cái rồ nó nhỏ hơn cái intra nữa có ờ. thể intra nó khủng tới cái cỡ nào nó khủng lắm các bạn cái này thường đối tượng này là một là giàu hai là những bạn mà yêu gym mấy bạn trẻ đó yêu gym mấy bạn hy sinh giống như em nói vậy đó ừ nhịn này nhịn kia nhịn lại nên ta mới chơi được cái này wow. mà chơi cái này là bước chân vô một thế giới mà simmer đầy đủ ừ. đó bởi vì anh mới khoe với em là bữa tập của ờ, chùm túi bbt không phải chuyện đơn giản đâu đúng không những thằng kia nó sẽ nói nó sẽ cà khịa anh đó em nó nói là ồ duy nguyễn là nhà giàu quá uống quá trời luôn xong mà tướng nó không bự nhưng mà nó quên rằng cái tướng anh quá đẹp em <laughs> cái tướng anh là cái tướng kiếm ra tiền đúng rồi anh em ạ à. đúng không làn da của anh quá đẹp nhưng mà nó quên được cái thần thái và cái não của anh cực kỳ nhảy số tập gym bỏ quên não ở nhà <laughs> nó nên đi cà khịa hoài à khổ lắm anh vậy thôi chứ bị cà khịa ghê lắm em về thành phần á thì anh không không nói trong vlog là được nó quá dữ rồi anh sẽ nói trong tế hò là karami sau đó nó dạy rất là hay rồi giờ xô uống khoe đi cho tiền đi mà cho lại đi mệt lắm <laughs> người ta cốc còn quan tâm hỏi hủ này nhiêu tiền đó cái người ta quan tâm nhất cái hũ này nhiêu tiền uống vô nó ra sao uống vô được cái gì hết đúng rồi anh em ạ à. em nghĩ là cũng chỉ cần biết ừ. thế thôi uống vô tập đẳng cấp hơn sung hơn không không cần sáng luôn ảo thật đấy mình là mình không mệt mỏi đúng không ừ nó có năng lượng nè nó sinh ra tới uh, calo là tới 150 calo lận đúng không cộng với cái kia nãy 50 calo được 200 calo calo anh con mà ở việt nam có hũ gì nhất á mẹ cho cũng keo nữa em cho keo ừ cho đại năm sáu chục hũ đi cho con hũ à à, thì đồ cho thì nó luôn luôn phải như vậy mà cho thì phải không hàng hàng này anh xin được chỉ còn cái tốn tiền ship tiền thuế thôi à, tiền ship uh, mắc hơn tiền mua ờ mỗi lần lấy này ra mệt lắm trời má hủ mới mới là thấy đóng cục nhẹ nhẹ Đâu, rồi đó thôi thấy nó đóng cục hơi nhẹ nhẹ rồi đó Ôi, thơm quá à thơm thiệt luôn đấy cả hai kẻ hai cái này nó rất là có, có, có biết tại sao thơm. mà mình lắc lắc vậy không hoàng mình anh đi kiếm muỗng tìm muỗng <laughs> đây đây thấy rồi bây giờ các bạn nó tối ngày nó nóng quá mua hàng xong cái muỗng đâu rồi anh muỗng đi kiếm chứ đâu nằm đây nè xui lắm một, triệu hũ thì nó quên bỏ muỗng thôi đúng rồi anh em ạ à. kiếm như người ta kiếm cái gì ta đây à, muỗng này to dữ trời trời muỗng nặng mà cái muỗng này à, bốn bảy gram muỗng bốn bảy gram ảo thật đấy rồi đổ nước cho giùm anh em đổ một bình thôi đúng không? Thôi đổ đầy bình luôn chút để dành mình uống à, Bây giờ oxin đang, à, đang, đang pha súp các bạn Bây giờ thì cái loại súp này là không uống liền nha Mà là uống trong tập Thí dụ như mình tập xong một set Mình ra mình nhấp một lần, mình tập xong một set Mình ra mình nhấp một lần Thì video đến đây cũng xin được khép lại Đó là Duy Nguyễn chứng show up cho bạn thấy là buổi tập của Duy Nguyễn nó tốn nhiêu tiền đó bạn Và